ra sao Đáng yêu ai quen ai Anh nhìn em trông gầy hơn trước đây Anh vẫn thắc mắc đấy Sao nghe câu chia tay Em bình tâm như người đi trên giấy Bởi vì anh đến khi nào em mới biết bỏ thuốc nhờ yeah. ngày mà em vài dòng nhắn tin cần gì lạnh lùng như thế về dòng vũ và hãy thật xa anh đang cô đơn nên nhắn tin giờ này đúng anh đang cô đơn biết bao đêm anh mơ mơ về em nghĩa là gì hả em giấc mơ hay lặp lại tối đen con đừng về trên xe em mới biết bỏ thuốc nhớ người mà em yêu em còn chia tay đưa theo anh thuộc đã đã là gì thì chẳng qua em đang chưa muốn thôi anh anh đâu cần quan tâm làm gì